Các thân mến, như vậy cái chiều hướng đầu tiên của chúng ta khi mà chúng ta xét với cái phản ứng của NaOH với dung dịch muối đó là chiều hướng thể hiện cái tính chất của nhóm OH khi mà kết tủa được catium kim loại rồi đúng không nhỉ? Và ở trong cái chiều hướng ngày hôm nay đó là chiều hướng thứ hai của chúng ta cũng là một khía cạnh thể hiện tính chất hóa học của OH cũng như NaOH thì chúng ta sẽ xét với cái chiều hướng thứ hai đó là phản ứng với muối axit. Đầu tiên chúng ta hãy nhắc qua một lần về các muối axit của chúng ta nhé. Thì ví dụ muối axit của thầy Duy sẽ như thế này này, chúng ta nhớ này, một số khái niệm có liên quan đến muối axit. Về mặt khái niệm muối axit này thì nó vẫn là muối. Nó vẫn là muối có nghĩa rằng nó vẫn bao gồm hai thành phần, đó là ca kim loại hoặc là ion amoni cation kim loại hoặc anion à, cation amoni đúng không ạ và thành phần thứ hai đó là gốc axit bao gồm hai cái này Thế thì muối axit nó vẫn là muối này, nó vẫn bao gồm hai thành phần này. Nhưng mà trong các thành phần gốc axit này thì nó uh, đảm bảo các nguyên tố nguyên tắc như sau. Gốc axit này vẫn còn nguyên tử hydro. có khả năng phân ly ra cation H cộng. Lưu ý cái khái niệm ở đây là vẫn còn nguyên tử hydro. Nhưng cái nguyên tử hydro đó nó phải có khả năng phân ly ra H cộng. Đây là các cái điều kiện cần và điều kiện đủ để chứng minh một muối là muối axit nhé. Ví dụ thế gì có thể lấy muối như sau. Ví dụ như Na2CO3. Đây có phải muối axit không ạ? Đây là muối trung hòa. Đúng không? Muối trung hòa. Đúng chưa? Đấy, trong muối này hoàn toàn không có nguyên tử hydro hay là NaHCO3 Nếu như điện ly tạo thành Na cộng HCO3 trừ như thế này. Nhưng đối với HCO3 trừ có khả năng phân ly thuận nghịch tạo thành H cộng và cộng với CO3 2 trừ như thế này và chính cái này nó tạo thành cái tính axit đấy chưa tạo thành muối axit hay là một cái axit như thế này ví dụ như NaHSO4 chẳng hạn khi phân ly tạo thành Na cộng HSO4 trừ. Lúc này ion HSO4 trừ sẽ bị điện ly thuận nghịch bị phân ly tạo thành H cộng và cộng với SO4 gì? hai trừ như thế này để chưa nhỉ? Thì lưu ý cho thầy điều này để chúng ta đảm bảo là các cái phản ứng này nó phản ứng được. Được ạ? Ngoài ra ví dụ như là như sau có cái muối này NaH2PO3 nếu như điện ly hoàn toàn tạo thành Na cộng cộng với H2PO3 trừ. Đúng không ạ? Tạo thành H2PO2 trừ như thế này. được chưa? Vậy thì các H2PO3 trừ này nhá, nó không có khả năng phân ly được tiếp và nó được coi là một muối trung hòa. Do vậy chúng ta lưu ý cho thầy nhé. Đấy, có những muối mà có nguyên tử hydro nhưng nguyên tử hydro đó nó không có khả năng phân ly ra H cộng, như vậy nó cũng không được gọi là muối axit các em ạ. Chú ý nhé. Ví dụ như bây giờ thầy Duy sẽ cho kali hydrosulfat cộng với natri sunfat để tạo thành ở đây nó sẽ tạo thành muối. Được chưa nhỉ? Tạo thành muối là natri sunfat, kali sunfat và nước. Chúng ta thử viết phương trình ion nhé. Thì bản chất của phản ứng ở đây chính là do ion HSO4 1 trừ tác dụng với OH trừ để tạo thành ion sunfat và giải phóng ra nước. Tương tự đối với natri hydrocarbonat, khi phản ứng với NaOH cũng thế, sản phẩm sinh ra bây giờ là Na2CO3 và nước. Chúng ta thử điểm qua về uh, phương trình ion nhé. Được chưa nhỉ? HCO3 trừ hydrocarbonat tác dụng với ion OH trừ tạo thành ion carbonat và giải phóng ra nước các em nhé. Trường hợp 1 với lượng NaOH tối thiểu Tối thiểu đây là ít nhất rồi. Chúng ta đang xét với một cái bài toán đó là NaOH khi phản ứng với BaHCO3 hai lần. Vậy thì cái lượng tối thiểu ở đây là như thế nào? Lượng tối thiểu ở đây sẽ là ít nhất. Và khi ít nhất như vậy rồi thì cái BaHCO3 này có thể phản ứng với NaOH này nhưng lúc này chúng ta chỉ dừng lại ở tỷ lệ 11 thôi. Chúng ta có thể hiểu nôm na như sau. Ở đây chúng ta có hai ion HCO3- trừ đúng ạ? Và một ion OH- Vậy ion OH này có thể phản ứng với một ion HCO3 để tạo thành CO3 2 trừ và nước. Còn lại một ion HCO3 trừ nữa sẽ đi vào trong muối các em ạ. Như vậy chúng ta có cái phản ứng đầu tiên nhé. Ba2 cộng cộng với HCO3 trừ cộng với OH trừ tạo thành bari carbonat và nước. Trường hợp thứ hai chúng ta xét ở đây đã là tối thiểu rồi thì chắc chắn phải có tối đa hoặc là vừa đủ đúng không ạ? Vừa đủ. Vậy thì lượng NaOH vừa đủ ở đây thì có thể là hòa tan được BaHCO3. Ở đây chúng ta sẽ thấy được rằng gì nhỉ? À, tỷ lệ của chúng ta sẽ là tỷ lệ 12. Có nghĩa rằng là với hai ion hydrocarbonat chúng ta cần hai ion OH trừ để chúng ta có thể là gì nhỉ? À, tạo được kết tủa hoàn toàn với ion HCO3 các em nhé. Chúng ta điểm qua với phương trình ion như sau. Đó là bari 2 cộng cộng với hai ion HCO3 trừ cộng với hai ion OH trừ tạo thành bari carbonate và ion CO32 trừ và tất nhiên rồi có một sản phẩm chính là nước các em ạ. Còn một trường hợp nữa mà chúng ta cũng phải nói đến ở đây đó chính là trường hợp của muối amoni. Muối amoni chúng ta đã học ở chương trình lớp 11 ở chuyên đề có liên quan đến ammoniac và amoni rồi, đúng không nhỉ? Vậy thì với cái bài toán như thế này chúng ta sẽ viết như thế nào? Lưu ý nhé. Nó là amoni chlorua khi mà nhỏ NaOH vào khi nhỏ NaOH vào thì chúng ta sẽ thấy là cái hiện tượng sinh ra sẽ là xuất hiện khí mùi khai, đó là khí ammoniac các em ạ. Do vậy lưu ý giúp thầy nhé. Phản ứng trao đổi ion ở đây nó sẽ được thể hiện thông qua phương trình ion thu gọn như sau. Đó là ion amoni này có khả năng tác dụng với ion OH- trừ để tạo thành NH3 và cộng với nước. Muối amoni bicarbonat là một tên gọi khác của nat à, của amoni hydrocarbonat. Với công thức là NH4HCO3 thì khi mà chúng ta nhỏ NaOH vào đây thì lúc này sẽ xảy ra hai quá trình. Quá trình đầu tiên chính là quá trình phản ứng của OH- với ion NH4+. Và quá trình thứ hai đúng rồi, đó chính là quá trình OH- phản ứng với HCO3-. Do vậy chúng ta cũng đặc biệt lưu ý cho thầy nhé. Và hiển nhiên với cái quá trình này thì sẽ rõ ràng là nếu như chúng ta đã biết được cái cụm từ là tối thiểu cũng như vừa đủ hay tối đa thì chỗ này chúng ta cũng sẽ có hai quá trình. Ví dụ như quá trình đầu tiên là chỉ có một ion OH trừ hay là một phân tử NaOH có thể phản ứng được với amoni hydrocarbonat thôi. Và quá trình thứ hai của chúng ta là hai phân tử đứng ra để phản ứng. Và thầy Duy để rút ngắn thầy Duy sẽ ghi ở đây chỉ là một phương trình thôi. Và chúng ta thử xem phương trình ion của nó nhé. Ion HCO3 trừ bây giờ cộng với ion amoni ở trong môi trường kiềm sẽ tạo thành NH3 cộng với CO3 2 trừ và cộng với nước các em nhé. Dẫn xuất của một số amin, amin chúng ta đã học ở chương 3 à, rồi, đúng không nhỉ? Thế thì với một số amin như thế này thì đó là một muối của amin, đúng không ạ? Muối uh, RNH3Cl đây là một muối của amin. Khi mà thầy nhỏ cái NaOH vào thì cũng có hiện tượng là sinh ra amin và NaCl và nước. Thì tất cả các hợp chất kiểu như thế này gọi chung là muối amoni thì nó đều có khả năng tham gia phản ứng với NaOH và đây cũng chính là một trong các cái yếu tố, một trong các cái uh, cơ sở để chúng ta có thể là nhận biết được ion amoni ở trong một hỗn hợp dung dịch hoặc là nhận biết được NaOH bằng ion amoni các em nhé. Phản ứng ở đây trao đổi ion chúng ta cũng có thể viết được ra như sau. Đó là RNH3 cộng ở đây chính là một cái ion uh, amin đúng không ạ? Ion của amin đó là chúng ta thêm H cộng thêm H cộng của axit vào thì chúng ta thu được là ban đầu là RNH2 thì sau khi chúng ta thêm H cộng vào tạo thành RNH3 cộng đúng không nhỉ? Và cộng với ion OH trừ thì lúc này nó lại tái sinh ra amin và giải phóng ra nước rồi. Được chưa? Vậy thì với cái phần phản ứng đầu cuối cùng này thì thầy Duy cũng xin là kết thúc luôn cái chiều hướng thứ hai của chúng ta đó là chiều hướng uh, à, natrihiroxit phản ứng với các dung dịch mà mang tính axit hay là phản ứng với các muối để chưa nhỉ các muối mà nó mang tính axit ví dụ như muối amoni này hay là muối uh, axit chẳng hạn chúng ta hãy nhớ một số khái niệm có liên quan để nếu như chẳng hạn như các câu hỏi trắc nghiệm mà chúng ta có liên quan hay là các câu hỏi trắc nghiệm chúng ta gặp chúng ta sẽ không bao giờ À, bị sai, bị lệch hay là bị nhầm các em nhé. Hẹn gặp lại các em ở trong các bài giảng kế tiếp.